Cập nhật tin tức online ngày 31 tháng 12 năm 2021, nội dung chính. 14 người nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron, 14 trên 15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron tại Quảng Nam được Viện Pasteur Nha Trang thực hiện và đã báo cáo lên Bộ Y tế. Ngày 31 tháng 12, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết Viện Pasteur Nha Trang đã có văn bản báo cáo kết quả xét nghiệm giải trình tự gen SARS-CoV-2 đối với 15 mẫu do đơn vị này gửi Mẫu bệnh phẩm được lấy từ những hành khách nhập cảnh vào Việt Nam và được cách ly tại các khách sạn ở tỉnh Quảng Nam. Viện Pasteur Nha Trang nhận mẫu lúc 18 giờ ngày 27 tháng 12 và có kết quả phân tích ngày 30 tháng 12. Kết quả cho thấy 14 trên 15 mẫu dương tính với biến chủng Omicron B ngày 1 tháng 1 năm 529. Sở Y tế Quảng Nam cho biết ngày 30 tháng 12, Tổ thông tin truy vết nhận được thông tin hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron kể trên. Họ là người đi trên 4 chuyến bay từ Mỹ và Hàn Quốc tới sân bay Đà Nẵng, sau đó được cách ly tại Quảng Nam. Trong đó, chuyến bay JN99 từ Mỹ về ngày 24 tháng 12 có 8 trường hợp, chuyến bay JN417 từ Hàn Quốc về cùng ngày cũng có 3 trường hợp, chuyến bay JN417 từ Hàn Quốc về ngày 23 tháng 12 có 2 người và chuyến bay của H9451 từ Hàn Quốc ngày 21 tháng 12 có một trường hợp. Tổ thông tin Trivet đã phối hợp với Cục Hàng không hãng bay Việt Nam Airlines, Bamboo Airlines và sân bay Đà Nẵng. CDC Quảng Nam truy vết những trường hợp liên quan. Các đơn vị xác định được 697 hành khách và 58 người thuộc tổ bay trên 4 chuyến bay. Những hành khách được cách ly tại các khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hội An, Quảng Nam và Hà Nội. Đa số họ đã tiêm 2, 3 mũi vaccine COVID-19. Những trường hợp nhiễm biến chủng Omicron có triệu chứng như ho, trát cổ, trát họng, Toàn bộ hành khách trên chuyến bay của H9451 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 21 tháng 12 đã hết thời hạn cách cách ly và di chuyển về địa phương. Các hành khách khác trên 3 chuyến bay còn lại hết hạn cách ly trong tối ngày 30 tháng 12 và sáng ngày 31 tháng 12. Như vậy, đây là trường hợp thứ 15 được xác định nhiễm biến chủng Omicron ở Việt Nam. Trước đó, ngày 28 tháng 12, Việt Nam ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 Omicron đầu tiên Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay Bamboo Airways của H9028 từ Anh về Việt Nam ngày 19 tháng 12 có test nhanh dương tính, giờ SARS-CoV-2 tại sân bay. Ngay sau đó, hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội. Sau hai lần giải trình tự gen, người này được xác định nhiễm biến chủng Omicron.